vào cái là nó ấy. Bếp, bếp, bếp, bếp, bếp. bếp. bếp. bếp. ăn đi còn gì Bao vâng giờ để tuyến đi thì thế này Thế là bao nhiêu triệu cái máy này chú? Còn 5 triệu rồi Chú ơi, chú gạt xuống đấy chứ nếu mà nó ráo nó đi dễ lắm tới mình nhìn nó tới nữa rồi xong rồi nhá bây giờ cháu hướng dẫn cho bác này đây là dầu cầu này đổ nó ở dưới à, xả nó ở dưới cái đáy của nó có một cái ốc ở dưới đáy dưới cung rồi này tức à, đáy của thằng à, cá đây. luôn dưới chỗ cái hộp số dưới xanh xanh dưới cung rồi này có một con ốc này bác xả dưới đây cho cháu ở ờ, cái này là gần 3 lít nhá. Gần 3 lít dầu cầu. Là hết ờ, cái can của xe máy là cái loại Cái này là dầu cầu ô tô nhá. Bác phải dùng dầu cầu ô tô. Nó là hệ thống bánh răng. Còn cái động cơ này là dầu cầu xe máy à dầu xe máy. Nhớt 4 thì là bác đổ 0,65 đến 0,67 cho cháu nhá gần gần một chai đấy chai đấy là không phải tám ừ. có điện thoại đấy cô hôm hôm hôm nào thay nào mà thay thì alo thì cứ gọi chỗ nào mà không ấy thì cứ gọi bây giờ không ờ, mang ờ, khuyến mại thì mấy cái không cái này dầu nhất dầu ừ, nhất là cháu đầy đủ hết rồi. bác làm đi khoảng ờ, tầm 10 tiếng bác phải thay cháu nhá 5 tiếng thay dầu động cơ còn 10 tiếng thay dầu cầu này lúc này là luống trồng ờ, bình thường chứ còn luống dưa thì lại phải ờ, làm, to ra. làm lớn hơn ạ. Vâng cái này thì mình to ra làm thôi, to ra thì mình, thôi. Mình chỉnh được mà. Bây giờ để đây hay là như thế nào bác? Không. Cái này là số không không ra đánh số thì Đây là một này. Số 1 nó nằm ở đây, số 2 nó về dưới này nó có chỉ có hai số thôi. Đây đấy. số 1 đấy. Bác kéo kéo cái này xuống là về cái cực là số 1 này. Số 1. Đấy, về cái cực cái này là số 2 này. Đấy, nó thẳng về đấy là số 0 số 3 này một nuống ở à, đây là số nồi Kiểu nó đi giữa hút to được ra mà to đấy người ta bảo là ấy to được ra to làm hai lần quá người ta phay hết ra xong người ta cắt miếng đất đất mà ráo lên ấy thì đất nó mới bay lên được nó đất ướt này thì càng một nút dưa rồi ép luống thì nó là càng tết vào máy nút dưa rồi đấy thì là chú chặt này lót chỗ này chú tiến này hôm nay khô chú làm bên kia chú họ tôi lót chỗ này chứ còn kể cả máy to cái máy này cái đất này bếp bết mà à? thoải mái có 10 luống thôi cái này chỉ phay qua cái là được thôi đó vâng. chứ còn nếu mà đi đi nhiều là nó bết nó nước nó lên ngay đi hai lần thôi đi vòng lên vòng xuống rồi xong rồi cho cái kia đây